Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Hoàng Đức Kinh MB Kênh chuyên cho cầu chốt số đài miền Bắc cho anh em tham khảo hàng ngày Và lời nói đầu, cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, đội ngũ chốt số Gửi lời chào đến chúc sức khỏe đến toàn thể anh em Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân anh em nhé và bây giờ là 6 giờ 50 phút Thì kết quả mở thưởng của ngày hôm nay Thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020 Thì cũng đã xong xuôi cho tất cả anh em rồi Đúng không ạ? thì nó về giải đặc biệt cho chúng ta dạng năm số đó chính là 93761 càng 7 đầu 6 đuôi 1 in cho anh em bạch thủ đề là bạch thủ đề 61 tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề kép 11 cho tất cả anh em anh em nhé đấy bộ đề kép 11 cho tất cả anh em và còn về phần lô tô về phần lô tô thì hôm nay <laughs> lô tô rơi không đều anh em nhé đầu 1 đầu 2 và đầu 9 chỉ rơi duy nhất một chú lô đầu 8 thì đã bị cầm anh em ạ à. đầu 8 bị cầm Lô tô rơi nhiều tập trung vào đầu bộ 0, đầu 3 và đầu 6 Đặc biệt ở đầu 0 có chú lô 06 rơi cho anh em hai nháy Đúng chưa? 06 rơi cho anh em hai nháy Tiếp đến đầu 3 thì có chú lô 39 rơi cho anh em hai nháy Đúng chưa? Tiếp xuống đầu 6 thì có chú lô 61 rơi cho anh em hai nháy Và 67 rơi cho anh em hai nháy Đấy Thì hôm nay thì chúc mừng những anh em nào mà đã đánh ken được Cái bạch chủ đề là bạch chủ đề 61 Và những chú lô mà đài đã mở thưởng cho tất cả anh em vào ngày thứ bảy ngày hôm nay đúng chưa anh em thì mời anh em trở lại với phần soi cầu chốt số cho anh em vào ngày hôm nay thì trước tiên xin cảm ơn 286 lượt xem của anh em và 15 lượt thích có một lượt là đít like anh em nhé thì chốt cho anh em cái tổng là tổng 05 lót kép anh em ạ à. lót kép lót kép thì nó lại về cái bộ là bộ sát kép anh em nhé bắt kép cho tất cả anh em thì nó lại về cái bộ là cái bộ sát kép cho tất cả anh em đúng chưa anh em còn về phần bạch thủ lô 76 và độc thủ lô 98 Bạch thủ lô 76 thì nó đã không về nhưng nó lại bị lộn lại là 67 hai nháy anh em ạ. À. 76 thì nó lại về 67 hai nháy. Chín đầu chín chỉ duy nhất chu chín làm không có chu lô 98 cho tất cả anh em. Đúng chưa? Còn về phần Zalo, về phần Zalo thì hôm nay rất là buồn anh em ạ. Hôm nay Zalo thì rất là buồn. Trước tiên là bạn Nguyệt Cúc, hôm nay bắt cho bạn ấy bạch thủ lô VIP 85 anh em ạ bạch thủ lô viết 85 Từ bạch thủ lô viết 85 thì nó lại về 75 95 nó bị kẹp khe còn 85 ở giữa trung đầu cầm anh em nhá đấy hôm nay ra lô rất là buồn đấy đúng không anh em đấy sau giờ xịt rồi anh ơi đúng chưa ạ nay vào nhiều xem như hôm tôi đã bảo bạn ấy xem như hôm nay chúng ta cho anh đồng mượn mai mình đòi lại đúng chưa anh em đúng chưa tiếp theo là bạn huy công chốt chiên cho bạn ấy chốt chiên cho bạn ấy đúng không ạ 85 61 01 85 thì 61 về hai nháy 85 không về sau giờ lại lọt khe 75 95 mẹ nó bực mình quá đúng chưa anh em đấy hai hôm đều bị lọt khe cho bạn ấy bạn ấy chỉ đánh xiền anh em nhá đấy xem như mình cho thằng đồng mượn hôm nay mai mình đòi lại tất cả đúng chưa anh em đấy hôm nay thì zalo như thế đúng không anh em đây chào bạn hoàng đức hôm nay có lô nào đẹp không cho mình hôm nay vào 85 thì hôm nay 85 tất cả anh em đều đã bị xịt anh em nhé trên Zalo có gì nói nấy đúng ạ à, anh em trúng thì tôi đưa lên là trúng cho tất cả anh em chập thì đưa lên chập cho tất cả anh em để em biết anh em biết anh em tham khảo là cái tuần suất là một tuần ăn được bao nhiêu hôm bao nhiêu hôm đúng chưa anh em đấy Thưa để không mất thời gian thì chúng ta cùng trở lại cái bảng đặc biệt tuần đi. Tôi sẽ vào bảng đặc biệt tuần và sẽ đi vào phân tích cái đường lối cầu kèo để đưa ra cái đường hệ tổng hệ bộ cho con bạch chủ đề ngày mai cho tất cả anh em anh em nhé Và trước mặt anh em đây là cái bảng đặc biệt tuần truyền thông của chúng ta đúng chưa anh em? Cái bảng đặc biệt tuần truyền thông của chúng ta đúng chưa? Thì tôi sẽ đi vào phân tích ờ, đường lối cầu kèo để cho tất cả anh em tham khảo anh em nhé và cái vị trí cần xét của chúng ta cái vị trí cần xét của chúng ta là ngày mai là một ngày 14 tháng 6 năm 2020 là một ngày cuối tuần anh em nhé thì từ vị trí ngày mai anh em cách lên cho tôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tuần khoảng trống 11 tuần khoảng trống đó chính là ngày 22 tháng 3 là con bạch chủ đề 24 thì tiếp tục từ con 24 anh em cách lên 1 2 3 4 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 Là trên bên trên ngày mùng 5 đây anh em nhé Bên trên ngày mùng 5 anh em nhé Đó chính là con bạch thủ đề 01 này Đúng chưa Con bạch thủ đề 01 này cho tất cả anh em anh em nhé Con bạch thủ đề 01 Nó sinh ra cho anh em là cái hệ tổng là tổng bao nhiêu ạ Nó sinh ra cho anh em một cái hệ tổng Đó chính là tổng là tổng 16 và bộ đề là bộ đề 01 cho tất cả anh em thì những cái tay cầu cờ cầu nào đã đưa ra bạch thủ đề 01 tổng là tổng một sau và bộ đề 01 cho tất cả anh em thì mời anh em phân tích anh em nhé trước tiên trước tiên anh em để ý nhé trước tiên đó chính là anh em đấy chúng tôi còn 42 bạch thủ đề 42 bên trên nó anh em nhé con bạch thủ đề 42 bên trên nó này 4 bạch thủ đề 42 của ngày 22 tổng là tổng 16 và bộ đề là bộ đề 24 thì nó đã trả về bạch thủ đề 01 tổng 16 và bộ đề 01 đúng chưa và cái cửa cầu thứ hai cái cửa cầu thứ hai tiếp tục là con bạch thủ đề bên trên nó anh em ạ à. Đấy, tiếp tục là con bạch thủ đề bên trên nó đó chỉ là con bạch thủ đề sau không sáu con bạch thủ đề không sáu này sinh ra cho anh em một cái hệ tổng là tổng một sáu và bồ đề không một thì nó trả về trực tiếp đó chỉ là bạch thủ đề không một đúng tổng không một cho tất cả anh em luôn đúng chưa và cái cửa cầu thứ hai thì anh em lùi về hai ngày cách lên một tuần quảng trống anh em nhé anh em lấy con không hàng đơn vị của ngày mùng 6 kết hợp con 6 hàng đơn vị của ngày 13 không kết hợp với 6 sinh ra anh em hệ tổng 16 và trả về đúng tổng 16 cho tất cả anh em đúng tổng 16 và đúng bộ đề 01 anh em nhé đấy đúng tổng và đúng bộ đề và cái vị trí tiếp theo của cần xét tiếp theo của chúng ta đúng chưa ạ Vị trí tiếp theo của chúng ta là vị trí con bạch thủ đề 24 này anh em nhé. Con bạch thủ đề 24 của ngày 22 tháng 3. Con bạch thủ đề 24 cũng sinh ra anh em một cái hệ tổng là tổng 16 đúng không ạ? Cũng là tổng 16 và bồ đề là bồ đề 24. Thì nó cũng tương tự như thế nó cũng được ăn tổng ăn bổ từ ba cái cửa cầu cửa cầu đầu tiên. Trước khi là con không bạch thủ đề 01 bên trên nó tổng 16 trả về đúng tổng 16 tiếp tục bên trên nó một ngày nữa bạch thủ đề 60 tổng 16 trả về bạch thủ đề 24 đúng tổng 16 và cái cửa cầu tiếp theo đó con 2 hàng đơn vị của ngày 28 kết hợp với con 4 hàng đơn vị của ngày mùng 6 hai kết hợp với 4 sinh ra anh em tổng là tổng 16 trả về đúng tổng 16 và đúng bộ đề 24 đúng chưa và cái cửa cầu cho ngày mai đây đúng không ạ anh em thì cái cửa cầu cho ngày mai cho tất cả anh em đây đúng không ạ bên trên nó là con bạch thủ đề 39 tổng là tổng 27 bộ đề bộ đề 34 trả về cho tất cả anh em tổng 27 và bộ đề 34 tiếp theo bên trên nó nữa là con bạch thủ đề 34 đúng tổng 27 đúng bộ đề 434 trả về đúng tổng 27 cho ngày mai và cái cửa cầu tiếp theo là con 8 kết hợp với con 4 cũng là tổng 27 và bộ đề 34 anh em nhé trả về cho anh em ngày mai tổng 27 và chắc chắn là bộ đề cưng bắt cho anh em ngày mai là bộ đề 34 rồi đúng chưa bạch thủ đề 39 của ngày mùng 7 tổng là tổng 27 bộ đề 34 bạch thủ đề 34 của ngày 31 tổng 27 bộ đề 34 còn 8 hàng đơn vị ngày 22 kết hợp với 4 hàng đơn vị của ngày 29 trả về tổng 27 bổ đề 34 đấy ba cái cửa cầu đều đưa ra cái hệ tổng là tổng ba là, là tổng 27 bổ đề 34 cho tất cả anh em thì mời anh em đi thẳng vào cái phần chốt số tham khảo cho tất cả anh em vào ngày mai đúng không ạ chốt số tham khảo cho tất cả anh em vào ngày mai cho tất cả anh em đấy ạ. ngày 14 ngày 14 tổng đề tổng đề đúng không ạ tổng đề bắt cho tất cả anh em là cái tổng là tổng 27 tổng 27 Hôm nay anh em tiếp tục lót kép Lót kép ngày 2 Lót kép ngày 2 Đấy Bộ đề bắt bộ đề cứng để bộ đề 34 Và bộ đề kép tiếp tục bắt lại bộ đề kép 11 Đúng chưa Thì hôm nay không có đường cầu ép vị Không có đường cầu ép vị anh em nhé Chỉ bắt cho anh em đề đó chính là Chạm 2 Chạm 9 đấy dàn kết cho tất cả anh em dàn kết về cái tổng 27 trước tiên cái bộ đề 11 là chúng ta sẽ có 11 đúng không ạ 66 16 61 đúng chưa bộ 34 chúng ta sẽ có 34 43 89 98 đúng chưa 48 84 39 93 đúng chưa anh em đấy cặp 2 chúng ta sẽ có cặp 25 52 vào đây anh em nhé 2552 đấy đây là hạ dàn cho tất cả anh em rồi đã còn về phần bạch thủ lô ngày mai bạch thủ lô ngày mai bắt cho tất cả anh em bạch thủ lô ngày mai đó chính là bạch thủ lô 27 độc thủ lô 72 cho ngày mai anh em nhé độc thủ lô 72 cho ngày mai đấy thì cái bảng chốt số cho tất cả anh em vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 thì cũng đã xong cho tất cả anh em tổng là tổng 27 nó kép ngày thứ hai và bạch thủ lô 27 độc thủ lô 72 còn những anh em nào xa bờ loạn số anh em cái bạn zalo 0378 977 796 kênh zalo thu phí sau giờ cho tất cả anh em đưa anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn nhất anh em nhé anh em có thể theo dõi tất cả các video để xem cái tần suất zalo ăn bao nhiêu hôm trên một tuần đấy anh em xem xét anh em cảm thấy hợp lý ở ừ, tin tưởng vào hoàng đức thì anh em kết bạn zalo còn không thì anh em chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé và cuối cùng thì cho Hoàng Đức xin chúc tất cả anh em ngày mai là một ngày cuối tuần đại thắng được rỡ đến với toàn thể anh em chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ anh em nhé